không một lần nữa là cho anh em xem lần nữa nha em ơi lúc này có thêm một cuốn năm động khải khả quên em ơi cuốn năm này tìm năng vài kim này đó như khải thông báo thì ở cái tuần vừa rồi thì hết à, gần 30 kim khoảng 2 triệu 2 triệu thu là được cái nhẫn này một kim này 70 nghìn 60 nghìn này ở nhẫn này khoảng tầm một kim nữa hai kim rồi nhẫn này khoảng 3 kim nhẫn này khoảng 3 kim là 5 kim đai lưng này thì không, không sao đai lưng này cho nên nhân ba rồi đai lưng này khoảng 3 kim là 8 kim bao tay này khoảng tầm uh, lên trong sâu 8 kim rưỡi nhẫn này à, khoảng 3 à, kim đi 11 kim rưỡi nhẫn này khoảng 2 à, kim 12 13 kim à, nhẫn này chắc còn vài trăm xu này cũng vài trăm xu cho nên nhung ba ngọc bò này khoảng hai kim nói chung là thu, hết 30 kim thu lại khoảng tầm 15 kim nè thu lại nửa tiền lỗ nha nè khoảng này chắc bán được khoảng 2 đến 3 kim cái này của khải quá nghe rồi ok Đây giao dịch cho anh, uh, <clears throat> Tùng rồi Lô lô lô anh Tùng ơi Đâu anh Long giao dịch Long ơi Long Long dạ, giao dịch Đây anh Tùng bạc nào anh Tùng anh Tùng đang có bạc nào giao dịch luôn anh Tùng ơi Đỡ gì Rồi giờ là cái cái đai lưng anh Tùng đổ bao nhiêu để em trừ tiền của anh Long này Bao nhiêu anh Tùng hai kim rưỡi đúng không hai kim rưỡi đúng không ok hai kim rưỡi rồi anh long hai kim rưỡi là anh long còn nhiêu đây, hai kim rưỡi lại thêm này 8 xu nữa à, cái gì tám 8 xu ờ, là ba kim ba à thêm cái gì 800 xu nữa hả thôi từ từ anh tùng anh Long anh Long anh Long cứ giao dịch của em hai kim rưỡi nha rồi em giao dịch anh bên này 10 kim là đủ nha anh Long hiểu không đó. Ờ, ừ anh cứ giao dịch của em hai kim rưỡi cho anh Tùng là xong rồi em giao dịch anh qua 10 kim ờ, bảy kim rưỡi rồi dạ em đưa anh bảy kim rưỡi đủ nha em đưa anh Tùng hai kim rưỡi rồi ok hiểu ừ. rồi giao dịch với chiếc nhẫn anh đưa cho anh Hồng ờ, còn không đưa anh sáu kim ba được rồi sáu kim bảy được rồi không đủ anh anh tự đưa vấn đề kia đi anh tự đưa vấn đề kia đi cái này là em em đưa anh là đủ 10 kim nha còn lại em đưa anh Tùng rồi ừ mày mày mày mày bảy kim rưỡi nè đây hai kim rưỡi này rồi rồi hơi đâu nomon đâu về giao dịch nhắn em ơi đó. bánh này thì bán tại chỗ luôn nè đây em ơi hơi đâu nomon thôi cô lửa ơi cô lửa hiện tại cái cái nhẫn này thực sự là chắc là cho cô lửa đi không bán nha anh em nhẫn này cho cô lửa xài này không bán rồi Ồ đẹp vậy. cho cô lửa xài đi, không bán. thiếu Long. Rồi ngon ngon những này khám họ chắc bán vài trăm xu thôi nên là thôi bỏ đi không ừ. bán đâu cho anh em củ lửa đi bán có hai ba trăm xu cũng mang tiếng nữa rồi nó cho em à, em cố gắng lên xếp hiệp cốt ok luôn rồi nó mua của em á nó mua sẽ được cốt của em á ờ ok em ơi rồi anh huy uh, hydromon dạ. cho anh đây ok anh tổng không làm nó mấy có em đồ kim ok em ơi ba kim rồi ok rồi anh Tùng về nhận kim anh Tùng ơi có ờ, nãy giờ đóng điện nói sao quá tên hậu hạch thời ờ, hạn không cho em anh Tùng ờ. đây đó hôm nay thì sang được ít đồ bán trên live luôn em xin ké mấy viên anh anh tùng lên đảo rồi anh tùng giao trình anh tùng ơi đâu con nào đây giờ dịch đi rồi em em đọc à, từ từ em lấy kim em lấy kim đã lấy kim đã tặng nào đâu đâu ta cho tặng cho tặng rồi rồi giờ anh đây Dạ, dạ. rồi nè à, bán cho áo thần à, một cái nhẫn uh, sức mạnh 16 sinh lực một lực 13 x một kim này rồi bán cho anh long uh, cái đai lưng hai kim rưỡi này rồi cái nhẫn của trai em ba kim là anh lấy nha bên trai em đang nợ anh ba kim nha anh tùng rồi con nhẫn này anh bán này đó anh bán đây đó đó an ơi em nghe anh lo ơi rồi, rồi uh, cái này cái này cái nhẫn kim này bán cũng được một kim đó rồi anh bán được nhiêu anh bán rồi ngọc bòi nè rồi ok xong cái này của em cái này của em này của em rồi ok xong nhanh tâm đó anh không ok hello anh lão lương nha ok anh ơi rồi ok nha anh tổng bên huy doraemon thiếu anh ba kim là xong nha rồi ok đó thu là được hơn 10 kim thôi nếu anh tổng bán hết thu được hơn 10 kim chiếc lỗ nửa tiền tụi này tiếp tục là nửa nửa tiền như nào rồi ok anh em xem video đừng quên để làm like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi rồi uh,